MPT xin kính chào quý phụ huynh. Để tải app VnEdu Connect về thiết bị smartphone, quý phụ huynh thực hiện các thao tác như sau. Đối với các dòng máy thuộc hệ điều hành iOS như iPhone, iPad, chọn ứng dụng App Store. Đối với các dòng máy thuộc hệ điều hành Android như Samsung, Vsmart, Nokia, chọn ứng dụng CH Play. Sau khi chọn ứng dụng tải app phù hợp với dòng máy đang sử dụng, phụ huynh tìm app VN Edu Connect và cài đặt về máy. Tại giao diện smartphone, mở app VN Edu Connect, nhập số điện thoại nhận tin nhắn sổ liên lạc điện tử. Nếu chưa đăng ký, nhập số đang sử dụng. Đăng nhập qua OTP trong trường hợp quên hoặc chưa có mật khẩu. Nếu số điện thoại thuộc nhà mạng Vinaphone, hệ thống sẽ tự gửi mã xác thực OTP về máy. Nếu số điện thoại thuộc các nhà mạng khác, soạn tin theo cú pháp gửi 8099. Nhập mã OTP vừa được gửi về số điện thoại đăng ký để xác thực đăng ký nhận thông báo tuyển sinh. Tạo mật khẩu mới, nhập lại mật khẩu mới vừa khởi tạo. Xin lưu ý, chiều dài mật khẩu ít nhất 6 ký tự, gồm có ký tự viết hoa, ký tự viết thường và chữ số. Chọn tiếp tục để thiết lập mật khẩu cho những lần sau. Giao diện trở về trạng thái đăng nhập, nhập số điện thoại và mật khẩu, chọn đăng nhập để vào app VNEDU Connect. Phụ huynh lưu lại số điện thoại và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống tuyển sinh đầu cấp. Tại góc phải của app VNEDU Connect, phụ huynh có thể chọn biểu tượng chuông thông báo để có thể tra cứu, theo dõi, nhận thông báo về trạng thái của hồ sơ. VNPT xin cảm ơn quý phụ huynh đã theo dõi và thực hiện theo hướng dẫn. Kính chúc quý phụ huynh thao tác thành công. Xin trân trọng kính chào.